Chính chủ cần bán nhà 31 m 2 được xây mới 4 tầng. Có hướng là hướng Tây Bắc tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có mặt đường trước nhà là ô tô có thể đậu được ở cửa. Đây là phía trước của ngôi nhà đây, chúng ta có thể thấy là nhà được xây dựng 4 tầng, xây mới 100%, rất là kiên cố. Cửa trước nhà được sử dụng là cửa hai lớp, bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và vâng, ở phía bên trong nó là cửa gỗ kính đây chúng ta có thể thấy đây toàn bộ đá ốp trước nhà là sử dụng là đá ốp granite cao cấp sau đây ờ, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người chi tiết ở phía bên trong ờ, từng tầng của ngôi nhà hiện tại là tôi đang đứng ở đây là đứng ở tầng 1 tầng 1 sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ờ, bếp ở phía bên trong một phòng khách ở phía bên ngoài đây chúng ta đang đứng ở đây là quan sát phòng khách và nhìn thẳng ra ngoài đường toàn bộ hệ thống trần là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với đèn led đã có sẵn móc và dây điện để chúng ta có thể lắp quạt trần hay là lắp đèn chùm gạch ốp nát là sử dụng là gạch ốp nát 60-60 với đá nít cao cấp đã có đầy đủ hết hệ thống ờ, dây ờ, mạng và dây ờ, cáp truyền hình đây là phía trong gian bếp của ngôi nhà đấy toàn bộ là tủ bếp là được sử dụng là bằng gỗ nim nam phi mặt bếp là đều được sử dụng là đá granite màu đen rất là sạch và được ốp toàn bộ đây đảm bảo cho khu bếp chúng ta rất là gọn gàng sen vòi và thiết bị là sử dụng là nhập khẩu Hàn Quốc ở tầng 1 thì sẽ có một nhà vệ sinh phụ đây là sử dụng là toàn bộ à, bệt và thiết bị vệ sinh của anh này và có máy bơm nước tổng ở đây bơm à, nước sử dụng lên bồn sử dụng toàn bộ ngôi nhà đây chúng ta có thể nhìn thấy qua đây ngôi nhà được thiết kế rất là hiện đại đây ở tầng 1 đây là chúng ta nhìn rất là thoáng và rộng nhà nằm ở trong khu vực đông dân cư gần trường học bệnh viện gần chợ gần ủy ban tiếp theo là tôi sẽ giới thiệu cho mọi người ở phía bên trên tầng 2 đấy thì à, chúng ta có thể thấy đây là đây là phía cầu thang để đi lên toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng là bằng gỗ như Nam Phi vách là sử dụng là bằng à, vách gỗ nhìn rất là đẹp mặt bậc và cổ bậc là được ốp lát bằng đá granite hoa cương đây và ở phía bên trên tầng 2 chúng ta sẽ có thêm một cái ô cửa sổ mở ra phía đằng sau để lấy thoáng và lấy không khí ở trên tầng 2 của chúng ta là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh và chúng ta có thể thấy nhà được thiết kế một phòng ngủ có cửa sổ mở ra phía ngoài đường để lấy ánh sáng và lấy không khí cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ lim nam phi toàn bộ gạch ống nát là sử dụng là gạch vân gỗ cho nên là khi chúng ta vào trong phòng là cảm giác nó rất là ấm cúng và sạch sẽ có đầy đủ hết hệ thống điện và hệ thống ờ, chờ để làm điều hòa sau đây là mời mọi người tham quan nhà vệ sinh của tầng 2 Đấy, nhà vệ sinh của tầng 2 này được hoàn thiện rất là tỉ mỉ là sử dụng là gạch ốp lát là granite 30 60 rất là đẹp toàn bộ thiết bị vệ sinh là sử dụng là sen vòi nhập khẩu của Hàn Quốc bồn cầu và lavabo là sử dụng của hãng Inac chúng ta là sử dụng đèn này ánh sáng là đèn led và có quạt hút mùi và thông phòng cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm hệ Việt Pháp rất là chắc chắn sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người ở phía bên trên tầng 3 thì tầng 3 và tầng 2 là sẽ có thiết kế tương tự như nhau Đấy, chúng ta là sẽ bao gồm là một phòng ngủ chính và một ờ, nhà vệ sinh đây anh em có thể thấy à mọi người có thể thấy đây là phòng ngủ đây phòng ngủ rất là rộng rãi và thoáng có cửa sổ mở ra bên ngoài này ánh sáng và không khí rất là thoáng đây là nhà vệ sinh đấy thì nhà vệ sinh của tầng 3 và của tầng 2 là sẽ có thiết kế giống nhau tiếp theo mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà Tầng 4 của chúng ta là sẽ được thiết kế nó bao gồm là một phòng thờ. Đây hiện tại đây là chúng ta đang đứng ở đây là phòng thờ đây. Đây sẽ có cửa sổ và cửa chính là hướng ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Toàn bộ hệ thống cửa là sử dụng là cửa nhôm hệ Việt Pháp, cửa nhôm kính cho nên là trong hon phòng lúc nào nó cũng đầy đủ ánh sáng. Và phía bên ngoài đây là khu vực giặt đồ và sân phơi. Toàn bộ là đã được chúng tôi lắp đặt hoàn thiện 100% chúng ta có thể chuyển đồ về và ở luôn đây, đây là khu vực xung quanh này toàn bộ đều là nhà cao tầng khu vực dân trí cao Đấy. tôi vừa giới thiệu cho mọi người là căn nhà có diện tích là 31 mét vuông xây mới 100% và xây 4 tầng thiết kế là bao gồm là hai phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp một phòng thờ và hai nhà vệ sinh có hướng là hướng tây bắc đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 850 triệu hỗ trợ anh em toàn bộ chi phí sang tên hỗ trợ mọi người toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ có hỗ trợ vay vốn ngân hàng mọi người có nhu cầu cần uh, mua nhà hoặc là tư vấn thêm xin liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình em ánh 0983 013 403 hoặc số Vina 0888 041 444 mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh youtube để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà cần bán khác xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video